hãy cùng đánh chi lại gắn bó dài đời một buổi sáng đẹp trời một người đàn ông ôm hợp đồng bảo hiểm đến gặp tôi và bảo tôi muốn hủy hợp đồng bảo hiểm nhân thọ này tôi rất ngạc nhiên và hỏi lý do tại sao anh muốn đòi hủy hợp đồng bảo hiểm này người đàn ông bức xúc nói năm nào tôi cũng đóng tiền cho bảo hiểm mà mấy năm rồi kể từ khi tham gia bảo hiểm tôi chẳng được cái gì tôi ân cần bảo vâng anh có thể cho tôi mượn bộ hợp đồng bảo hiểm của anh được không ạ sau khi trách hợp đồng bảo hiểm tôi liền nói với người đàn ông này theo hợp đồng bảo hiểm này nếu anh nằm viện công ty chúng tôi trả anh 3 triệu một ngày nếu anh bị bệnh hiểm nghèo công ty chúng tôi trả cho anh từ 200 triệu đến 500 triệu nếu anh bị tai nạn dẫn đến thương tật vĩnh viễn, công ty chúng tôi thanh toán cho anh số tiền là 200 triệu, tối đa là 400 triệu. Nếu anh tử vong do tai nạn thông thường, công ty chúng tôi trả anh 1 tỷ đồng. Anh mà tử vong trên các phương tiện công cộng, công ty chúng tôi thanh toán cho anh số tiền là 2 tỷ đồng. Từ năm hợp đồng thứ 10 trở đi, anh có thể rút hoặc tạm ứng tối đa 80% số tiền mà không bị trừ đi bất kể một khoản phí nào. Nếu anh sống thọ đến khi đáo hạn hợp đồng, anh sẽ nhận được số tiền gần 1 tỷ đồng. Mấy năm qua anh chẳng được gì, vậy chẳng hay anh muốn nhận được gì từ hợp đồng bảo hiểm này ạ? À? Vị khách đứng hình trong 10 giây rồi ôm hợp đồng đi về mà không nói một câu nào. Vâng, thưa quý vị và các bạn, khi tham gia một hợp đồng bảo hiểm, bạn chỉ có thể nhận tiền về theo hai cách. Cách thứ nhất, nếu bạn gặp rủi ro, bạn sẽ nhận tiền bồi thường. Cách thứ hai, nếu bạn may mắn sống sót, bạn sẽ nhận về tiền lương hưu và giá trị đáo hạn của hợp đồng. Vậy, bạn muốn nhận tiền theo cách nào? Thì tôi muốn nói với các bạn rằng hãy tham gia bảo hiểm nhân thọ. Để nếu sống thọ thì bạn sẽ có tiền mà sống. Khi ốm đau thì người thân của bạn sẽ không phải lao lực cùng bạn. Nếu bị ung thư thì ít nhất bạn tránh được ung thư tài chính. Chẳng may phải nằm một chỗ, bảo hiểm sẽ thay bạn đi làm. Rồi một ngày không trở về nhà được nữa, bảo hiểm sẽ đến, gõ cửa, ở lại giúp bạn chăm sóc những người thân yêu của bạn. Bạn nên tham gia bảo hiểm nhân thọ để được bình yên trong tâm trí và thanh thản trong tâm hồn.